chào anh em nhé Đấy, những anh em nào mà đang à, chơi tài xỉu hay là những anh em nào mà đang lắc tài xỉu mà trong cái thời gian này anh em đang nghỉ dịch ấy, thì à, tôi có một cái à, cách mà anh em có thể nâng cao được cái nâng cao được cái cái, cái tay nghề lắc của anh em thì cái video này tôi muốn chia sẻ cho anh em thứ nhất là cái bộ hồ tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy, mới cho ra mắt anh em thì anh em nào mà có hứng thú với những cái bộ hồ tài xỉu hay là hứng thú với những với cái bộ hồ tài xỉu này thì anh em có thể đặt hàng về anh em tập luyện trong cái những ngày mà anh em cách ly Đấy, cách ly toàn xã hội như này thì anh em có thể anh, anh em về anh em lắc thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc thì anh em lắc với cái bộ hột tài xỉu này thì anh em sau khi anh em lắc thành thạo rồi thì anh em đến sân chơi anh em lắc nó rất là hiệu quả Đấy, cho anh em đây là cái cơ hội mà để cho anh em nâng cao được cái kỹ năng lắc của anh em Đấy, nó nó hiệu quả hơn thì ờ, anh em nào có hứng thú với cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên số tôi này thì anh em cứ liên hệ với tôi để sở hữu cho mình cái bộ hồ tài xỉu anh em về anh em nâng cao cái tay nghề lắc của anh em nhé đấy thì ờ, cái bộ hột tài xỉu này nó là cái bộ hột tài xỉu tam sắc đấy. anh em nào mà chưa biết hột tài xỉu tam sắc thì đấy, à, tôi cũng sẽ nói qua luôn cho anh em thì cái bộ hột tài xỉu tam sắc này là bộ hột tài xỉu mà do chính tay những cái thợ ở bên tôi làm và những cái bộ hột này đã được cân đo và bo lại cho anh em chuẩn nhất đấy, thì anh em về anh em chỉ việc chơi thôi và anh em sử dụng cái cách lắc mà bên tôi chia sẻ cho anh em anh em lắc cái bộ hột này thì nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em khi mà anh em đi sân chơi Đấy, nhất là trong cái mùa dịch này nữa thì là anh em sẽ tập luyện nâng cao cái kỹ năng lắc của anh em Đó, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu này nhất là cái bộ hột tài xỉu tam sắc này nó hoàn toàn không tang 100% không tang nhé thì là anh em sử dụng nó anh em lắc thì là nó có hiệu quả hay là nó có phần trăm nó giúp cho anh em giành chiến thắng ở cái sân chơi đó thì uh, nó giúp anh em cái chiến thắng là như nào thì uh, ngoài cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu tam sát này ra thì uh, cái bộ hột này nó còn có cái tỷ lệ ăn độ và có cái tỷ lệ đi cực kỳ khôn nhá Đấy, anh em nào mà đã sử dụng qua rồi anh em biết còn anh em nào mà chưa sử dụng qua thì là anh em xem video xem trên video anh em đi lắc rồi thì anh em cũng sẽ biết được cái bộ hột này nó đi như vậy nó đã đủ tiêu chuẩn nó đã đủ để cho anh em có thể sử dụng nó anh em đi lắc hay chưa nhé đấy thì cũng chia sẻ luôn cho anh em là khi mà anh em đi lắc tài xỉu ấy, thì anh em ít nhất là anh em phải có hai bộ để anh em có thể thay đổi thì uh, bên cơ sở tôi còn rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu để cho anh em có thể lựa chọn nha đây chia sẻ luôn cho anh em này thì ngoài hột tài xỉu tam sắc này ra thì bên tôi còn có hột 2020 này hột nhích này Đấy, hột vít này hột cây này hột tài xỉu 73 này đấy rất là đa dạng các loại hột thì anh em đến cơ sở để anh em à, có thể test cho mình được một cái bộ hột tài xỉu mới nhất Ờ, bộ tài xỉu mà nó đi hay nhất nó thuận tay của anh em thì là anh em sẽ có cái bộ hồ tài xỉu mà nó mang lại hiệu quả cao nha Đấy thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em cái bộ tam sắc 14 ly nha đây là bộ tam sắc 14 ly đấy tam sắc là như thế nào thì à, anh em giới thiệu luôn qua luôn cho anh em này cái bộ tam sắc như thế nào thì đây anh em xem video cái bộ tam sắc là do chính bên tay bên tôi làm thì cái mặt tam của nó nó sẽ đánh thành dấu sắc nhá còn những cái bộ hột thường thì là cái con tang của nó nó sẽ là dấu huyền Đấy, thì anh em có thể so sánh tự so sánh Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ tài xỉu này xem là nó hiệu quả của nó đi như nào Đấy, nó đi như vậy nó đã đủ tiêu chuẩn để cho anh em đi ờ, lắc tài xỉu hay anh em sử dụng nó anh em đi lắc những cái đấu trường lớn chưa nhé thì cái bộ hột này anh em à, lắc cái tỷ lệ của nó đi đều rất là cái tỷ lệ của nó đi đều khá là cao nhá. 90 phần trăm 8 đến 90 phần trăm anh em ba nhất lắc lên một bốn sáu này một hai bốn này đấy lại một bốn sáu này ba ba một này một năm sáu này một hai ba này anh em thấy không? nó đi rất là đều đấy thì ờ, tôi sẽ giữ giải giữ xỉu cho anh em thì ờ, cái bộ hột này cái cách giữ tài giữ xỉu của nó thì khi nào mà anh em mua hột ấy, thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em sau thì cái bộ hột này nó là cái bộ hột tài xỉu độc quyền ở bên cơ sở tôi nên là cái cách lắc của nó thì anh em có thể sở hữu Đấy, anh em à, có cái bộ hột này rồi thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy, thì đảm bảo với anh em luôn là khi mà anh em lấy những cái bộ hột tất cả những bộ hột bên tôi mà anh em đi lắc ấy, thì là anh em sẽ được chia sẻ Đấy, sẽ được chia sẻ cái cách lắc hiệu quả nhất mà bên tôi muốn chia sẻ cho anh em nhé đấy thì uh, tôi sẽ giữ xỉu cho anh em đấy, đang xuống xỉu rồi thì giữ xỉu cho anh em này đấy thì anh em có tầm 7 đến 80 phần trăm khi mà anh em lắc thành thạo cái bộ hột này rồi thì là nó có tỷ lệ đến 7 đến 80 phần trăm anh em có thể giữ dài giữ xỉu được nhé đó hai ba năm này đấy, thì cái chén hai ba năm này tất nhiên là anh em phải giữ được xỉu rồi Ờ, một ba năm tiếp tục là là một cái thế hột mà anh em bắt buộc em phải giữ được xỉu ờ, ba ba bốn này Đó, ờ, bão tam này đấy, cái chén này lên tài đấy thì đấy chính là cái bộ hột tài xỉu không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi mới nhất 2021 này dành cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu bịp thì anh em sử dụng cái bộ hột này nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em và cái à, độ đi của nó thì rất là khôn Đấy, rất là khôn thì anh em theo dõi cái video này anh em biết rồi Đấy, độ khôn của nó đi khá là cao lên, lên tài lên tài 11 12 còn xuống xỉu xuống xỉu 90 đó cái bộ hột nó đi khôn như vậy là anh em có thể đi đến sân chơi nào em cũng thể chơi được kể cả đấu trường C1 nhé Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em vì anh em đi lắc tài xỉu anh em muốn có bộ hột tài xỉu hay để cho anh em đi lắc nó hiệu quả thì anh em cứ liên hệ với tôi Đấy, bên tôi cung cấp rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu mà mang lại hiệu quả cao cho anh em đi lắc Đấy, video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em